Xin kính chào anh em trong hội nhâm kính à, Chào mừng anh em quay lại với công ty cổ phần xuất nhập khẩu Genma Việt Nam Và trong video ngày hôm nay à, công ty Genma sẽ giới thiệu đến toàn thể với anh em khách hàng một dàn máy sản xuất cửa nhôm hệ bao gồm một máy cắt nhôm hai đầu máy pha đồ đố máy rệp, máy đột dập và một máy nén khí và toàn bộ dàn máy sản xuất cửa nhôm này à, với giá thành đầu tư cực kỳ thấp cho anh em dễ dàng đầu tư với à, số vốn đầu tư ban đầu à, ít cũng như là diện tích nhà xưởng của anh em nào hạn chế thì chúng ta cũng có thể là nghiên cứu với dòng với dàn máy này Ờ, và bây giờ để anh em chúng ta cùng nhau tìm hiểu về những dòng máy sản xuất cửa nhôm thì mời anh em khách hàng chúng ta cùng đi chi tiết về sản phẩm máy cắt nhôm hai đầu ờ, Và đối với dòng sản phẩm máy cắt nhôm hai đầu trong video hôm nay đó là sản phẩm Factor 77 hay là dòng sản phẩm 07S được rất nhiều anh em khách hàng trên thị trường ưa chuộng và tin dùng Và bây giờ mời anh em khách hàng chúng ta cùng nhau xem chi tiết về dòng sản phẩm này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 Máy được tích hợp nắp chụp bảo vệ giúp anh em an toàn hơn trong lúc chúng ta đứng vận hành sản phẩm. Đầu máy số 2 sẽ di chuyển trên trục ray phi 32 đúc đặt đặt liền trên thân máy không có kê. Thước được sử dụng là thước inox nẹp nhôm, chỉ số thước được taxi, được tích hợp thêm kính lúp và đèn led giúp hỗ trợ chiếu sáng về đêm. ban điều khiển của máy được sử dụng là tiếng Việt để anh em có thể dễ dàng vận hành sản phẩm này à, bao gồm những nút khởi động motor hay là nút à, vận hành chọn đầu máy, chọn góc cách và thực hiện thao tác cắt nhôm chúng ta sẽ thực hiện trên bàn điều khiển này. Đối với dòng sản phẩm máy cắt hai đầu Factor 77 hay còn gọi là 07S sẽ cắt được uh, những cái bản nhôm ờ, với độ rộng tầm 12cm độ lại. Và lưỡi cắt được sử dụng trên dòng sản phẩm này đây là lưỡi cắt qua gen 420 với phương thức đẩy lưỡi từ trong ra bên ngoài. À, và dòng dòng lưỡi cắt này được ờ, bảo hành 6 tháng trong mọi quá trình anh em sử dụng về vấn đề mặt cắt không bị ba viên, nổ nhôm hay móc nhôm ờ, và tình trạng đó là lưỡi còn nguyên, không bị mẻ me và đối với dòng sản phẩm này nên có đó là 120 me và sử dụng motor với công suất là 2,2 kg trên mỗi đầu máy với hai đầu máy là 4,4 kg. Và trên đầu máy thứ nhất và đầu máy số 2 sẽ được tích hợp đây là vòi phun dầu làm mát và với loại dầu và với loại vòi phun dầu được ờ, thiết kế và van chiếc lưu như thế này sẽ giúp anh em tiết kiệm được lượng hơi và cũng như là điều chỉnh được lượng dầu phun vào nhiều hay ít. Trên dòng sản phẩm Factor 77 được thiết kế bề đỡ đầu máy là bề thép và là thép trắng nguyên tấm không rỉ cả mặt trước và mặt sau. Đây là những bề thép và thiết kế rất là dày à, sẽ giữ được à, toàn bộ à, đầu máy của dòng sản phẩm này rất là chắc chắn cho anh em sử dụng. Và đối với bích tông ở phía sau anh em có thể quan sát được bích tông được thiết kế đây là bích tông đúc đặc viên khói rồi một bích tông khí và một bích tông dầu hỗ trợ đẩy lưỡi và đây là thiết kế về à, bích tông chuyển góc được thiết kế là bích tông nằm ngang à, giúp chuyển góc 45 và 90 độ và đầu máy số 2 sẽ được thiết kế tương tự như đầu máy số 1 và điện được sử dụng trên dòng sản phẩm 07S này là điện DC đây là thương hiệu điện cao cấp và máy đang được chuyển qua đây là biến tân để anh em có thể sử dụng phiên bản điện một pha tại à, xưởng của mình về chi tiết hơn trên dòng sản phẩm máy cắt hai đầu Factor 77-207S, anh em có thể liên lạc trực tiếp với số điện thoại phía bên trên màn hình hoặc vào kênh video máy cắt nhôm Factor VN để theo dõi chi tiết về sản phẩm máy cắt nhôm hai đầu Factor 77. Và bây giờ mời anh em chúng ta bước sang sản phẩm thứ hai đó là sản phẩm máy phai đầu đố thay dao nhanh thân nhỏ mang thương hiệu Factor. Và đối với dòng sản phẩm này, anh em khách hàng sẽ được bảo hành trong vòng 3 năm anh em sử dụng. Và thiết kế dòng sản phẩm này thân máy rất là nhỏ gọn. Ban điều khiển được ờ, thiết kế ở phía trên. Và đây là sản phẩm máy phai đầu rố thay dao nhanh, căng dao nhanh. Với motor của dòng sản phẩm này là motor 3 kg và motor là ba cổ bi cao ạ. Đây trên dòng sản phẩm này được tích hợp đây là lẫy để anh em có thể thay dao và đây là các cử để anh em có thể là căn chỉnh những cái hệ nhôm mà anh em ờ, sử dụng. Đây là vòi để phun dầu làm mát. Và ban điều khiển cũng được thực hiện đây là tiếng Việt. Anh em dễ dàng à, sử dụng, à, không cần phải là phiên dịch. À, và trên dòng sản phẩm này được tích hợp thêm đây là một cái chỗ để anh em chúng ta có thể là để dao. Đây anh em có thể để sẵn những cái cử dao ở đây để anh em đưa về căn chỉnh sẵn thì chúng ta thay dao rất là nhanh chưa đầy 30 giây là anh em đã thay được một con dao trên dòng sản phẩm máy phá đố nhanh này được tích hợp tụ điện dùng thương hiệu điện DUC và máy thì được thiết kế là đúc tăng dầu để hỗ trợ quá trình chuyển gốc được êm ái hơn và dây điện sẽ được đánh số từ rõ ràng à, anh em dễ dàng thay thế và sửa chữa và đây là sơ qua về dòng sản phẩm máy pha đồ đố ra giao nhanh đến từ công ty Genma mang thương hiệu Factor bây giờ mình nhân khách hàng chúng ta sẽ chuyển sang một dòng sản phẩm đó là máy đột dập Đối với dòng sản phẩm máy đột dập thì sẽ có nhiều loại. Anh em có thể lựa chọn những dòng sản phẩm phù hợp với hệ nhôm mình đang dùng. Có thể là máy đột dập cho nhôm hệ Sinfa 55 hoặc máy đột dập cho các hệ nhôm phát cạnh hoặc máy đột dập cho các hệ nhôm sinh Sinfa 93 hay những dòng sản phẩm máy đột dập tổng hợp mà có thể dùng cho mọi hệ nhôm. Và thường thì anh em khách hàng chúng ta sẽ dùng chuyên cho sinh Sinfa và các hệ phát cạnh nên em sẽ giới thiệu với mọi người dòng sản phẩm máy đột dập sinh Sinfa 13 dao làm được cho hệ nhôm hệ 55 vách cạnh và các hệ sinh Sinfa 55. Và đối với dòng sản phẩm này sẽ được uh, thiết kế với uh, van giảm thanh và cấp lọc khí và là dòng sản phẩm máy đột dập nhập khẩu hoàn toàn. À, về chức năng trên dòng sản phẩm này, anh em xem thêm trên kênh máy cắt nhôm Factor VN giúp em. Và dòng sản phẩm cuối cùng đây là dòng sản phẩm máy nén khí. Máy nén khí thì có các loại máy nén khí 200 lít và 330 lít. Anh em sẽ lựa chọn dòng sản phẩm máy nén khí với dung tích chứa phù hợp với dàn máy chúng ta sử dụng cũng như là khối lượng công việc và trên những dòng sản phẩm này được uh, sử dụng điện một pha và ba pha tùy vào dòng điện cũng như nhu cầu của quý anh em khách hàng và đây là tổng thể về dàn máy sản xuất cửa nhôm hệ với giá thành đầu tư cực kỳ rẻ anh em khách hàng nào cũng có thể đầu tư được